Rồi, lời nói đầu tiên thì cho Lộc xin chào đến toàn thể anh em đang xem cái video ngày hôm nay nha. Đó. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho tất cả các anh em về bộ môn là tài xỉu không tan anh em. Đó, tài xỉu không tan thì nó có những cái gì? Thì ngày trước xưa giờ anh em mình đã chơi cũng đã biết rồi. Đây, mình để trên đây để thẳng đây cho anh em nhìn luôn nè. Đó. Cái đây, anh em á ở trong miền Nam á, thì thường á, thì sẽ gọi là chấm. Đây, đây anh em. Đó anh em nhìn cho kỹ đó ok chưa đó ví dụ như cái đây là anh em mình chỉ cần chấm và chơi thôi ở sòng người ta còn hôm nay có một cái anh khách ảnh đặt mình làm mình đã làm thẳng vào trong hộp trong hộp đây nè anh em đó mình để ra cho anh em xem đó mình đã làm vô bộ hộp sẵn luôn đó rồi thì cách chơi nó như thế nào thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em xem ok đây cái anh này á anh chơi được S304 nha anh em đó anh chơi cái S304 này anh lướt nhanh lắm đó mình cũng thấy anh chơi rồi anh chơi rất là hay rồi còn những anh em mình ngày xưa giờ chơi nón nè chơi uh, máy xanh nè đây máy xanh đó anh em rồi đây S304 anh em cũng bỏ pin như bình thường anh em đó khi đi chơi anh em mình chỉ cần bật công tắc lên đây đó máy báo sáng à, anh em mình chỉ cần lướt ngang thôi nha lướt ngang khi nào máy nó rung là mình biết đó hiện tại máy nó đang báo đó, anh em thấy không đó nó sáng là đang báo đó ok chưa rồi cái bộ này ảnh đặt mình làm vô mặt lục nha anh em đó ảnh làm bình thường thì ảnh chơi một con thì ảnh đặt vào những anh em nào á mà chơi mà muốn thắng nhanh đánh nhanh thắng nhanh thì mình làm ba con cho nó mau ảnh làm một con thôi đó thì hôm nay mình cũng quay cho anh em xem để mình làm một cái mặt của nó là như thế nào cái tỷ lệ của nó ra sao nha anh em ok chưa rồi bây giờ mình sẽ bỏ vô mình lắc một hai cây xanh chín cho em cho mấy anh em xem rồi rồi cây đầu tiên thì mình thích đánh xỉu thì mình sẽ về xỉu nha anh em rồi mình dỡ nè đây đổ tài rồi cây thứ hai rồi cây này mình vẫn tiếp tục đánh xỉu nha anh em rồi dở nè rồi cây này xỉu một đều ok mình làm cây cuối cùng đó để gọi là xanh chín cho anh em xem rồi cây này mình vẫn tiếp tục về đánh về xỉu nha anh em đó xem nó như thế nào rồi đã đổ tài đó đen lắm bây giờ nè mình sẽ làm cho anh em xem nè là nó sẽ như thế nào rồi anh em tập trung cho kỹ nha đó khi á mà mặt lục nổi lên á thì máy nó sẽ sáng như thế này nè anh em đó và nó rung trên tay cho anh em ok chưa đó anh em mình chỉ cần kẹp vào tay thôi lướt nhẹ vào thôi ok chưa rồi bây giờ mình để máy xuống mình để bình thường đó bây giờ nè mình lắc nha đó khi nào á mà lục lên thì máy nó sẽ báo cho mình biết nha anh em đó mình đã để bọc sẵn trong người đó, hiện tại á, là máy đã rung rồi nha anh em khi mà lục lên á thì anh em mình sẽ đánh tài đó đánh tài nhẹ, thôi mấy cái đầu tiên mà đánh vừa vừa tay thôi đã nổi tài anh em thấy không lục tứ và nhất đó máy nó báo rất là đều đúng không báo nó rất là đều đó lục tứ nhất rồi cây thứ hai nè anh em rồi cây này mình không thấy máy báo nha anh em không thấy máy báo 2 3 5 đó rất là êm đúng không Đây là mới một con thôi nha đó đây là mới làm có một cái thôi đó còn mà mình làm ba con thì cái tỷ lệ mình nó được cao lắm nha anh em đó tại vì khi mà một con của mình nó không lên thì những con kia nó nổi lên mình cũng không có biết được cho nên mình cũng không biết đường mà nè mình né được rồi cái thứ ba này anh em rồi máy hiện tại đã báo cho mình là có lục nha anh em có lục rồi có lục thì mình sẽ dỡ rồi đó anh em thấy không độ tải có lục ăn đôi đường đó anh em thấy không cái đồ của nó rất là dễ chơi đúng không rồi bây giờ bắt đầu mình test cho anh em xem một vài cây nữa nha đó. rồi máy nó đã rung nữa rồi nè anh em lục có lại lên nha anh em lục lại lên đó rồi bây giờ mình dỡ nó cho anh em xem nè đó hai lục đó anh em thấy sao ok đúng không rồi tiếp theo đó mình rồi cái này mình không thấy máy nó báo nha anh em không thấy máy báo thì mình sẽ đánh uh, ờ, xịu nhẹ nhẹ thôi đó, không thấy báo mà tại mình cũng đánh có một con mà anh em có một con một thôi cho nên nó hơi khó chơi đó anh em thấy không nó vẫn nổi lục vẫn hai ngủ đó những cái cây này á, thì mình lưu ý với anh em đó khi anh em chơi á, tốt nhất chơi ba miếng cho mình ba con đó, lúc nào cũng chắc ăn hết lúc nào cũng nắm trăm phần trăm là thắng còn cái này á, thì mình cũng đã nắm được 70 phần trăm rồi nha anh em 70 phần trăm bắt cho anh em uh, cây để cho nó vui nha anh em đó hiện tại máy đã báo tiếp rồi nha anh em đó máy báo có lục thì anh em mình sẽ đánh tài nhẹ thôi đó cứ đánh tài nhẹ thôi đánh lục thoải mái giờ nè đây, anh em thấy không? Vừa đủ tài, vừa đẹp đúng không? Đó. Những anh em nào á mà đang xem cái video này á, có gì thắc mắc á, thì cứ comment ở dưới cho mình. Đó, có gì để nói cho mình biết thêm à, nó có những cái vấn đề gì mà anh em không có biết. Đó, anh em nào xem cái video này xong thì hãy nhớ like hộ lọc một cái subscribe kênh hộ lọc luôn ok chưa đó cần á, liên hệ cho lọc theo hai số điện thoại trên 0981 521 779 0966 521 779 rồi xin chào toàn thể anh em nha